chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 28 tháng 11 đến ngày mùng 2 tháng 12. Như quý biết thì thị trường chứng khoán Việt Nam phiên cuối tuần qua là một phiên giao dịch rất là nhiều cảm xúc và thị trường có một phiên bật tăng rất là mạnh mẽ. Đóng cửa cuối tuần thì chúng ta có một màu sim phủ tím trên ba sàn. Tổng trên ờ, ba sàn HOSE, HASTC và Upcom của chúng ta có là hơn 150 mã tăng trần. Trong đó thì chỉ số VN-Index của chúng ta tăng 2,51% là tăng 23,75 điểm. Chỉ số HNX của chúng ta là tăng 5,56 điểm ứng với 2,9%. Chỉ số VN 30 của chúng ta cũng tăng rất là mạnh mẽ, tăng 26,73 điểm, ờ, tăng 2,84%. Tiệu chung lại phiên cuối tuần là một phiên đem lại cái niềm vui cho những người đang cầm cổ phiếu có thể nói sau cái chuỗi ngày uh, thất vọng thì hiện nay chúng ta đã bắt đầu bước đầu là có những cái niềm vui nho nhỏ mặc dù nó chưa lớn nhưng theo tôi thì đây là những cái nguồn động viên nó khá là tích cực đối với những nhà đầu tư đang cầm hàng và hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái được những cái niềm vui lớn hơn trong những tuần tiếp theo và những tháng tiếp theo của thời gian tới. Như chúng ta biết ạ, thì ờ, phiên cuối tuần của chúng ta thì đối với thế giới thì mọi thứ giao dịch nó rất là thuận lợi. À, chỉ số chứng khoán thế giới mà trong đó tiêu biểu nhất là chỉ số chứng khoán Mỹ thì tiếp tục là một tuần tăng giá. Chúng ta biết là từ đầu năm đến giờ thì chỉ số chứng khoán Mỹ giảm là 22,5% nhưng chỉ trong vòng 7 tuần trở lại đây, chỉ số chứng khoán Mỹ đã bước vào một nhịp tăng rất là mạnh và đã đem lại cái mức tăng là 19,74% cho chỉ số Dow Jones. Lấy lại rất nhiều cái thành quả đã mất trước đó. Đấy. Do vậy, xét về yếu tố thế giới thì hiện nay nó đang khá là thuận lợi. Chỉ số chứng khoán Mỹ đã vượt MA200, tiếp tục đứng được trên MA200 trong 3 tuần trở lại đây. Điều này nó củng cố cái sức mạnh xu hướng tăng giá và nhiều khả năng chỉ số chứng khoán Mỹ nếu có gặp rung lắc thì sau đó vẫn tiếp tục đi lên và rất rất nhiều khả năng chỉ số chứng khoán Mỹ hoàn toàn có thể hướng lên khu vực đỉnh cũ là 36 37 nghìn. Hiện nay là 34.347 rồi. Một mức rất là cao. Tính từ đỉnh cho đến giá hiện tại thì chỉ số chứng khoán Mỹ chỉ còn giảm 7%. Đấy. Bạn biết là trong một năm biến động lãi suất thì được phép tăng rất là cao từ mức 0,25 lên mức hiện tại là 4% và tương lai sẽ hướng đến là 4,75 đến 5%. Đấy, lạm phát cũng tăng rất là phi mã có những thời điểm chạm ngưỡng 9,2% trước khi được thu về trở lại như lạm phát kết thúc tháng 10 của Mỹ thì dừng ở mức là 7,7% vẫn một mức rất là cao nhưng chỉ số chứng khoán Mỹ thì hoàn toàn không không có cảm giác như nó không bị ảnh hưởng nhiều bởi những cái thông tin xấu tác động đến. Xét về yếu tố thông tin thế giới thì tuần qua cũng không có thông tin thế giới nào đáng chú ý được công bố trong tuần qua và tuần tới cũng vậy. Nếu không có gì thay đổi thì tuần tới cũng không có thông tin nào đáng chú ý, quá đáng chú ý được công bố vì chúng ta biết hiện nay giới đầu tư đối với thế giới quan trọng nhất thứ nhất là thông tin về cuộc họp của Fed tăng lãi suất, thứ hai là thông tin về CPI. Thì chúng ta biết là thông tin CPI thì hai tháng gần đây khá là tốt. Thông tin về cuộc họp của Fed thì giờ gần như là ngáng ngũ rồi. Việc Fed đã tăng lãi suất từ 0.25 lên 4% và bây giờ chỉ còn 0.75 lên 1% thì gần như nó sẽ không tác động quá lớn đến thị trường tài chính thế giới nữa. Còn về thông tin thì ờ, tuần tới đối với thế giới có lẽ thông tin đáng chú ý nhất nó sẽ diễn ra vào ngày thứ sáu thôi đó là cái bảng lương phi nông nghiệp và cái tỷ lệ thất nghiệp thế thôi dự kiến thì bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ thì vẫn tạo ra 200.000 việc làm tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên 3,7 cá nhân tôi thì nghĩ là cái số việc làm được tạo mới thì tôi cũng không không thiên về hướng sẽ giảm nhiều nhưng mà cái tỷ lệ thất nghiệp tôi nghĩ là nó sẽ tiếp tục tăng vì chúng ta biết trong 2 tháng gần đây thì các công ty công nghệ của Mỹ sa thải lượng nhân viên nó khá là nhiều và các công ty về bán lẻ cũng vậy. Do vậy tôi nghĩ là tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên 3.8 thậm chí 3.9 chứ sẽ không đứng ở 3.7 đâu. Nếu mà thật sự tỷ lệ thất nghiệp tăng thì nó cũng là một chỉ báo cho thấy Fed bắt buộc phải hãm cái đà tăng lãi suất lại. Tất nhiên là hiện nay thì giới chuyên gia đang dự kiến là 0,5. Nhiều khả năng là cũng không thay đổi gì đâu. Tháng 12 vẫn là 0,5 thôi. Cá nhân tôi cũng đánh giá là như vậy nó là phù hợp đó là yếu tố thông tin thế giới thì gần như là thông tin với những cái thông tin như vậy thì cá nhân tôi đánh giá là hiện nay thế giới gần như sẽ không ảnh hưởng nhiều đến ờ, thị trường tài chính của chúng ta trong đó thị trường chứng khoán nữa tức là chúng ta sẽ gần như không có bị ảnh hưởng bởi là ngoại công mà bây giờ mọi vấn đề nó sẽ nằm trực tiếp ở nội tại nền kinh tế Việt Nam và ở thị trường chứng khoán Việt Nam thôi còn xét về thị trường chứng khoán Việt Nam à Đối với ờ, thế giới nhé, thì hiện tuần qua thì cái giá dầu tiếp tục lao dốc khá là mạnh. Đây chúng ta biết giá hàng hóa phiên cuối tuần giảm khá là mạnh, đặc biệt trong đó có giá năng lượng. Thì chúng ta biết giá dầu uh, dầu uh, ờ, WTI của Mỹ thì giảm xuống mức là 76,2, dầu Brent biển Bắc thì uh, giảm xuống là 83,9 các loại ờ, ga cũng giảm khá là mạnh tự chung lại với cái giá năng lượng mà đang cắm đầu đi xuống như thế này thì chúng ta hoàn toàn lại càng có thêm cái động lực tin tưởng là lạm phát thế giới cũng như lạm phát Việt Nam cái lạm phát chi phí đẩy sẽ được phần nào được kiềm chế và sẽ tiếp tục giảm hạ nhiệt trong thời gian tới. Chúng ta biết giá dầu từ mức 130 mà hạ nhiệt xuống 76 này là nó giảm khá là nhiều. Không hề đơn giản đâu. Giảm rất nhiều đấy. Mà chúng ta biết cái chi phí năng lượng thì nó ảnh hưởng đến rất nhiều cái mặt hàng. Từ vận tải đến giá cước vận tải đến các thứ khác. Cũng như cái mức tiêu thụ năng lượng tiêu dùng. Đây chúng ta biết trong năm đã có những thời điểm giá dầu lên 130 sau đứng ở vùng rất là cao. 122 đứng trên 100 rất là lâu. Hiện nay thì đang hướng đến chuẩn bị break out đáy 76. Nếu mà break out 76 thì giá dầu hoàn toàn có thể hướng về vùng 62, 65. Đấy. Nếu mà hướng như thế này thì nó càng thuận lợi cho việc kiềm chế lạm phát của các uh, chính phủ. Và khi kiềm chế được lạm phát thì rõ ràng uh, các ngân hàng trung ương sẽ đỡ siết về tín dụng cũng như lãi suất thì nó sẽ hỗ trợ nền kinh tế thế giới có thể có bước chuyển mình đó là về thông tin về thế giới còn đối với Việt Nam thì sao trong tuần qua thì viên index của chúng ta đây à, cái thời kỳ mà khi viên index chạm đến gần đáy thì lúc đó tôi cũng có à, chat lên group tôi nói là cái thời kỳ mua cổ phiếu nào cũng thắng sẽ quay trở lại và thực tế thì nếu so với cái thời điểm này thì các cổ phiếu đều tăng giá 20 đến 30% so với thời điểm ờ, tôi viết cho các bạn. Index của chúng ta thời điểm đó thì ở 912 đúng không? Vần đi 30 908, bây giờ chúng ta biết rồi. Index hiện tại của chúng ta là 971, vần đi 30 là 967. Mà đặc biệt các mã cổ phiếu thời điểm đó thì SSI dưới 14, giờ 17 Hòa Phát thời điểm đó 12 rồi rất rất nhiều cổ phiếu khác có những cổ phiếu cá biệt tăng đến 5 70% so với cái thời điểm đó. Tức là thời điểm đó ờ, này chúng ta mua thì mua cổ phiếu nào cũng thắng, đến thời điểm này đang thắng rồi và càng cầm sẽ càng thắng. Đấy. Đối với ờ, Việt Nam thì trong tuần chúng ta cũng có những thông tin nó khá là đáng chú ý ngoài cái thông tin chỉ đạo của thủ tướng về việc ờ, thúc đẩy dung tín dụng này Đấy. thông tin đáng chú ý nhất của chúng ta chính là cái thông tin về ngân hàng Vietcombank ngân hàng số 1 của Việt Nam đấy ạ hạ lãi suất 1% đối với tất cả các khoản vay trừ vay lĩnh vực không ưu tiên là chứng khoán và bất động sản thôi đây cũng là một cái yếu tố nó khá là tích cực đối với thị trường một thông tin khá là tốt bên cạnh đó thì chúng ta biết ờ, trong những doanh nghiệp mà hiện nay đang là cái hình ảnh rất là xấu xí của thị trường đó là hai doanh nghiệp bất động sản là trong nhóm vườn i30 Novaland và Phát Đạt Đấy, chúng ta biết xuất hiện màu bạc thường xuyên 17 phiên giảm sàn liên tục thì uh, Novaland cũng phát đi những cái tín hiệu là tập đoàn Nova Group sẽ bán trao 50 triệu cổ phiếu Novaland ờ, cho một ờ, đối tác chiến lược để lấy vốn tập trung xử lý trái phiếu. Đây cũng là một trong những thông tin nó khá tích cực. Hy vọng tuần tới thì nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng tốt đến ờ, giá cổ phiếu của Novaland và Novaland có thể được giải cứu thoát sàn để nó bỏ xóa bớt cái hình ảnh xấu xí đi chứ bây giờ trong những cái phiên mà màu sim tím xuất hiện rất là nhiều nhóm chỉ số vườn i30 hầu hết đều tăng rất là mạnh mẽ đấy sáu sáu phần phần phần trăm, trăm, trăm, năm bốn phần trăm, ba phần trăm rất là nhiều như cổ phiếu VIX cần tăng sáu sáu phần trăm gần chân, Vinhome cũng tăng bốn bốn phần trăm mà vẫn xuất hiện hai cổ phiếu làm là như kiểu ném đá vào hội nghị thế này nhìn nó không ra sao cả à, đúng không ạ thì chúng ta cũng hy vọng là những cái khó khăn những cái tin đồn đoán rồi cái áp lực tâm lý của nhà đầu tư sẽ được dỡ bỏ dòng tiền sẽ mạnh dạn quay trở lại thị trường và chúng ta lại đón mùa xuân mới nói chung là không mùa đông nào kéo dài mãi mãi cả mùa đông có lạnh giá đến đâu thì rồi vẫn phải kết thúc mùa xuân vẫn sẽ đến hoa vẫn sẽ nở ờ, tôi nghĩ là bạn nào mà còn ở lại thị trường đến thời điểm này nếu hiện nay mà tính từ đầu năm đến giờ mà các bạn chỉ thua lỗ 10-15% tài khoản NAV âm khoảng 10 đến 15%, nói chung là dưới 15% thì tôi nghĩ là phải chúc mừng các bạn. Bởi vì điều đó đồng nghĩa việc các bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền trong tương lai trong cái sóng phục hồi đợt tới của thị trường thôi. Còn nếu bạn nào mà rủi ro hơn, chúng ta âm đâu đó tầm 20% trên giữa 20% NAV thì các bạn cũng không nên lo lắng bởi vì các bạn vẫn đang lỗ chỉ bằng 50% các quỹ thôi. Mà đặc biệt danh mục của các quỹ rất là gian trải. Còn danh mục các bạn thì hoàn toàn có thể cơ cấu vào những mã cổ phiếu tốt nhất, sẽ có tiềm năng tăng trưởng mạnh nhất. Do vậy cũng hãy tự tin lên. Thay vì nhìn xuống đáy thì các bạn hãy nhìn lên đỉnh đi nhá. Tuần này tôi cũng có câu khẩu hiệu cho chúng ta. Thay vì nhìn xuống cạnh dưới này, khi VN Index tát cạnh dưới 870 này thì bây giờ VN Index đang 970 đúng không? Chúng ta nhìn thấy 870 và chúng ta tiếc nuối đúng không? như vậy thì tại sao các bạn lại không nhìn đến đỉnh? Các bạn không hướng đến cạnh trên của trend rồi VN Index sẽ lên 1007 1008 mà chúng ta cứ nhìn đến 870 làm gì? Đúng không ạ? Trong những video gần đây cũng thế. Tôi luôn đưa cho các bạn truyền lửa cho các bạn. Tôi luôn thể hiện một quan điểm nhất quán là tôi luôn khuyến nghị đầu tư là chúng ta thời điểm này là thời điểm đầu tư tốt nhất. Nếu các bạn đang cầm tiền thì cũng đừng nhìn cái đáy cổ phiếu nữa, cái đáy tuyệt đối nó qua rồi. Các bạn mua bây giờ vẫn là rất rẻ, vẫn là giá mơ ước mà 6 tháng trước có nằm mơ bạn cũng không dám mơ đến những cái giá này. Chứ đừng nói là lúc tỉnh, đúng không ạ? Đây, chúng ta có thể nhìn trước đó này. Ngay cả cái tuần mà viên Index chạm đáy này. Tôi cũng đã nói là ai còn niềm tin thì ở lại thôi. Thay vì nhìn hỏi viên Index sẽ xuống đến đâu thì hãy hỏi VN Index sẽ tăng lên đâu trong quý 1. Vì thời điểm đó VN Index đang quanh 900, thật sự rất khó là dự đoán. Quá trình giải chấp chéo nó đang diễn ra, cứ mở mắt là sàn la liệt. Thì điểm số lúc đó thật sự điểm dừng ở đâu rất là khó. Nhưng mà thời điểm đó thì tôi vẫn có những cái niềm tin vào thị trường. Đấy. Còn tại những thời điểm nhất thời khi nó có những cái biến động xảy ra thì tôi sẽ update cho quý vị. Cũng như đây khi VN Index nó sát phiên đảo chiều này tôi update cho quý vị hồi hôm trước thì hôm sau nó đảo chiều thì cái này nó đó nên quý vị phải hiểu là khi nó tiến đến nơi nó tiến sát thì chúng ta mới biết được còn đâu trong đầu tư thì chúng ta đừng quá quan tâm đến cái thắng thua ngắn hạn đặc biệt là trong một năm mà thị trường bất thường như năm nay nó có nhiều lý do lát nữa tôi sẽ chỉ ra những cái lý do này, lỗi này nó không nằm ở các bạn đâu. Không phải các bạn định giá sai. Đấy, cổ phiếu 50.000 xuống 20.000, các bạn thấy nó siết khấu rất là rẻ dưới giá trị thực doanh nghiệp, các bạn mua đúng. Nhưng sau nó vẫn xuống 15.000, xuống 13.000, không phải lỗi ở các bạn. Lỗi từ cái việc điều hành vĩ mô của chúng ta, sự cực kỳ yếu kém của cơ quan quản lý. Nó dẫn đến là nền kinh tế của chúng ta gần như thời điểm này là đóng băng tê liệt, thiếu tiền. Thiếu tiền tại đâu? Thiếu tiền là do nhà điều hành thôi, không phải do chúng ta đâu. Và cái nền kinh tế chúng ta đã phát triển lệch lạc khá là lâu. Bắt buộc chúng ta sẽ phải đổi mới, sẽ phải đưa ra những cái giải pháp để vực dậy chứ không không thể nào mà đứng mãi thế này được. Thị trường chứng khoán chúng ta cũng thế. Thị trường là thị trường của niềm tin. Nếu các nhà điều hành vĩ mô tạo cho niềm tin thị trường sẽ bứt phá rất là mạnh. Còn nếu cứ bóp cổ nhau siết lại thì sống còn khó nói gì phát triển bên cạnh đó thì đối với à, đất nước à, Trung Quốc anh hàng xóm ờ, là chính sách chúng ta luôn đi theo sau thì chúng ta biết là trong tuần qua thì ngân hàng trung ương Trung Quốc cũng tiếp tục bơm rất mạnh thanh khoản à. các ngân hàng Trung ờ, Quốc này sẽ bơm ra 160 tỷ USD để giải cứu ngành bất động sản. Thực ra đây không phải là giải cứu các công ty nhé các bạn nên nhớ giải cứu ngành bất động sản nó khác với giải cứu công ty nhé. Giải cứu ngành tức là tạo ra thanh khoản, hỗ trợ các uh, công ty mà hướng đến làm ăn tức là lành mạnh với quỹ đất sạch hướng đến cái thị trường tiêu dùng tức là thị trường nhà ở thực và cho thuê chứ không phải như Việt Nam là các công ty đang hướng đến thị trường đầu cơ thời gian tới cũng thế thôi cá nhân tôi đánh giá là Việt Nam cũng sẽ có những cái gói mà giải cứu đối với thị trường bất động sản nhưng mà thị trường hướng đến thị trường thực các bạn nha hướng đến các công ty bất động sản tốt có nhiều tài sản mà hiện nay đang mất thanh khoản về dòng tiền đấy do cái cơ cấu vốn mà bị rút vốn đột ngột như là trái phiếu chẳng hạn khi các công ty mà hoạch định là phát hành trái phiếu 3 năm 5 năm thì họ có kế hoạch để trả vốn nhưng vừa phát hành được 6 tháng một năm mà giờ quay lại đòi vốn thì đâu họ đem vốn vào đầu tư rồi đã thu về đâu mà các bạn đòi thì đương nhiên là sẽ mất thanh khoản đến ngay cả ngân hàng tốt nhất Việt Nam là Vietcombank bây giờ nếu tất cả khách hàng đến rút tiền tôi khẳng định 100% với các bạn là không có tiền trả tiền đâu ra làm trả cho vay hết rồi tiền đâu ra làm trả nên đây cũng là một trong những cái thông tin mà chúng ta cứ nhìn nhé cái gì Trung Quốc áp dụng thì rồi Việt Nam sẽ đi theo thôi thời gian là độ chế pha 3 tháng 6 tháng hay một năm cái này không biết được tùy từ thời điểm trung bình thì hay là khoảng 3 đến 6 tháng còn bây giờ tôi sẽ trở lại với cái ờ, nền kinh tế của chúng ta với thị trường vĩ mô để các bạn biết là vì sao đây chúng ta trở lại với đầu tiên là vòng quay tiền cái này thì ờ, tôi có lấy dữ liệu ở trên kênh tài chính kinh doanh các bạn tổng hợp lại nhé thì tôi có mượn dữ liệu trên đó chứ cũng không phải là sao tép hay copy gì hết à, các bạn biết là cái vòng quay tiền của chúng ta thì ờ, từ cái năm 2000 đuôi vòng quay tiền chúng ta rất là mạnh chúng ta quay vòng quay là vòng quay tiền V là hơn 2 đến hiện nay vòng quay tiền chúng ta thường rơi khoảng 0.6 tức là một chiều đi xuống nó cho thấy cái hiệu quả sử dụng đồng tiền của chúng ta là càng ngày càng đi xuống đang rất là kém lý do chắc chúng ta cũng biết rồi đơn giản là bởi vì chúng ta có đưa tiền vào sản xuất kinh doanh đâu ra của cải vật chất đâu dân Việt Nam thì từ khi đấy luật nhà đất năm 93 ờ, bắt đầu áp dụng mua bán nhà đất 95 97 ờ, là chu kỳ đầu tiên là từ đó dân Việt Nam chỉ thích là găm tiền lại mua vào ờ, có một tí tiền là găm vào cái mảnh đất sau đó là đẩy giá thổi giá lên với nhau nên đấy là lý do cái hiệu quả sử dụng vòng quay tiền của chúng ta rất là kém và chúng ta chưa có điểm dừng nói chung là quá trình hiệu quả sử dụng vốn của chúng ta là đao chen chưa có điểm dừng 22 năm nay rồi tôi nghĩ là cái gì rồi cũng sẽ đến lúc cơ cấu vốn của chúng ta phải thay đổi đặc biệt bây giờ kinh tế thế giới nó sẽ có những cái trao đảo mà bắt buộc chính phủ chúng ta sẽ phải thay đổi sẽ phải nắn lại dòng tiền sẽ phải siết thị trường bất động sản tôi nghĩ bây giờ mới là điểm khởi đầu thôi thị trường bất động sản sẽ trải qua 5-7 năm tới nó sẽ là mù mịt luôn cổ phiếu chúng ta đã từng chia 3 chia 5 thì không có lý gì bất động sản không chia 3 chia 5 cả có những chỗ bất động sản đã thổi ảo như cổ phiếu của chúng ta đã có những công ty chia 10 như kiểu CEO, DIG, đã có những công ty chia 30 như kiểu L14 thì không có lý gì có những cái mảnh đất đầy ảo không chia 10 chia 20 cả. Cái việc đánh thuế bất động sản, nắn dòng tiền, rồi việc siết tín dụng bất động sản, siết thị trường đầu cơ, nó bây giờ mới là điểm bắt đầu. Tôi nghĩ nó sẽ phải kéo dài 3 năm, 5 năm, thậm chí kéo dài 10 năm. Nên bạn nào mà còn uh, cá nhân tôi nhé, đây là quan điểm cá nhân nhé tôi không áp đặt hay tôi không khuyến nghị gì cả tôi cũng không phải là mong bất động sản xuống để mua tôi không yêu đất tôi không gửi niềm tin vào đất đối với tôi nếu gửi niềm tin tôi sẽ gửi niềm tin vào các công ty hàng đầu tôi yêu thích cổ phiếu hơn rất là nhiều chứ không có đất cát gì hết đất thì để ở thôi đó nên quan điểm cá nhân tôi là cái chu kỳ hiệu quả sử dụng tiền của chúng ta vì chúng ta biết là cái ờ, nền kinh tế của chúng ta thì M2 là cung tiền này, V là vòng quay tiền này thì sẽ bằng giá cả sản phẩm nhân với tổng cái ờ, nhân với số sản lượng. Thì cái M2 của chúng ta tôi nghĩ là hết dư địa rồi. M2 của chúng ta bắt buộc thời gian tới sẽ phải giảm. Tức là chúng ta nhìn thấy này, trước đây này, đầu tiên M2 của chúng ta này thì thấp hơn GDP danh nghĩa sau đó M2 của chúng ta tăng lên bằng GDP danh nghĩa năm 2010 từ năm 2. Sau đó chúng ta lại hám được một năm. Năm 2011 chúng ta hám này. Cái cung tiền M2 thấp hơn GDP danh nghĩa. Năm 2012 này tiếp tục thấp hơn này. Đến 2013 lại bằng này. Từ 2014 là cái cung tiền M2 chúng ta một cách vô tội vạ. Đấy chính là lúc bất động sản của chúng ta áp chen này ạ. Từ cái lúc M2 của chúng ta cao hơn GDP danh nghĩa này. Và hiện nay thì M2 của chúng ta có thể nói là cao hơn GDP danh nghĩa rất là nhiều. Mà chúng ta biết là như uh, ngân hàng uh, ờ, IMF cũng đã từng cảnh báo chúng ta rồi. Chúng ta là một trong ba nước có là cung tiền M2 trên GDP là cao nhất thế giới. Và đây là một cái tín hiệu nó rất là nguy hiểm. Nên chắc chắn là chúng ta sẽ phải thay đổi cơ cấu về cung tiền trên GDP danh nghĩa và chúng ta sẽ phải hướng nắn dòng tiền đến những cái địa chỉ mà những nhóm ngành nó phải làm ra của cải vật chất thực và phải tăng cái vòng quay tiền. Chúng ta biết này, 2 năm mà chúng ta hướng đến này. Cái uh, cung tiền M2 của chúng ta thấp hơn GDP e này thì hai cái năm đấy thì vòng quay tiền chúng ta tăng lên. Đơn giản là chúng ta biết từ 2 là 10 đến 212 là tiền của chúng ta đẩy vào sản xuất Chúng ta có đẩy vào đầu cơ đâu, có đẩy vào cho nó nằm chết ở các dự án bất động sản đâu, xây ở các dự án dở dang, dự án ma bỏ hoang đâu. Mà bắt buộc chúng ta sẽ phải thúc đẩy cái cái vòng quay tiền này. Tôi nghĩ là vòng quay tiền của chúng ta phải thúc đẩy, phải tăng được lên một thậm chí mở rộng trên một thì lúc đó hiệu quả sử dụng đồng vốn của chúng ta nó sẽ rất là tốt và nền kinh tế chúng ta mới có thể phát triển bền vững được. Chứ còn nếu mà tiếp tục đâm đầu đi xuống thế này thì rồi đến lúc nó sẽ vỡ vỡ bất động sản, vỡ tê liệt toàn bộ nền kinh tế. Mà chúng ta biết rồi, đầu vào của chúng ta M nhân V. M thì bây giờ không có khả năng tăng rồi. Tôi nghĩ là M bắt buộc phải giảm ạ. Tức là tăng chậm lại để cái GDP danh nghĩa nó kéo thu hẹp khoảng cách. Như vậy chúng ta chỉ còn cách tăng V thôi. Đấy. M không tăng được tăng V. Thế không? Bây giờ chúng ta nền kinh tế của chúng ta bây giờ đang ở trạng thái như một cơ thể béo phì. Theo tôi là như vậy nó béo phì mà béo phì thì không phải là khỏe đúng không ạ chúng ta buộc phải cho nó tập thể dục buộc phải hướng dòng tiền để nắn lại gọt bớt mỡ đi đấy gọt tình trạng đầu cơ đi chứ không thể người người đầu cơ nhà nhà đầu cơ chúng ta không thể đi đa cấp sổ đỏ để để sinh ra tiền được tiền không thể tự sinh ra tiền không đưa vào sản xuất không đưa vào kinh doanh không đưa vào nuôi trồng thủy sản không đưa vào nông nghiệp không đưa vào công nghiệp đi đa cấp sổ đỏ cả nước thì đến chịu luôn đây là một trong cái lý do này thứ hai là chúng ta biết là cái đây cái ờ, cung tiền của chúng ta tại sao trong vòng có 6 tháng mà chúng ta nền kinh tế tê liệt gần như thấy là là là thiếu tiền vì chúng ta biết là cái giai đoạn mà cung tiền của chúng ta thấp hơn GDP danh nghĩa của chúng ta thì đã từ 22 và từ 22 trở đi thì lúc đó cung tiền chúng ta lúc nào đường màu đỏ này màu đỏ sậm này lúc nào nằm trên GP danh nghĩa đường màu à, đen nhạt này màu xám này nhưng mà từ à, tháng 3 năm 2021 trở đi à, 2022 thì bắt đầu cái cung tiền của chúng ta tụt xuống và phía dưới GDP danh nghĩa. Hiện nay cái khoảng cách giữa cung tiền và GDP danh nghĩa của chúng ta rất là khủng khiếp. 10%. À, chúng ta cung tiền từ đầu năm Đến giờ cho đến ờ, cuối quý 3 này là chúng ta cung tiền có 3,2%, trong khi tăng trưởng GDP danh nghĩa của chúng ta 13,7%. Cái này nó hoàn toàn ngược lại cái giai đoạn mà chúng ta cung tiền nó rất là mạnh mẽ, rất là sởi lời trời cho mà đánh dấu cái bước bắt đầu tăng trưởng bất động sản đây, cái năm 2015 này. Thời điểm đó, khoảng cách giữa cung tiền chúng ta so với GDP danh nghĩa thì lại là dương 11%, bây giờ chúng ta âm 10,5%. Đấy là lý do nền kinh tế nó đang thiếu tiền. Và tôi nghĩ là cái lỗi này không phải là lỗi của chúng ta, lỗi này là lỗi của nhà điều hành, lỗi của ngân hàng nhà nước, lỗi của chính phủ. Cái này thì bắt buộc uh, cái sự điều tiết trở lại, bắt buộc phải tìm lại điểm cân bằng thôi. Không thể khi mà chúng ta mở thì chúng ta mở van cho nó chảy ồ ạt. Đến lúc chúng ta sợ quá chúng ta đóng đột ngột như vậy thì nó ảnh hưởng cả đến những doanh nghiệp tốt, ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh kế hoạch kinh doanh của họ thì họ không sợ lãi suất cao nhưng mà họ cần phải có dòng tiền luôn chuyển đang sử dụng vốn ờ, vay đùng cái đóng van hợp đồng thì ký rồi không sản xuất thì cũng bị phạt mà sản xuất thì không có tiền không không đúng cái này không đúng cái này tôi nghĩ là cái điều hành vĩ mô của chúng ta đang có vấn đề vấn đề rất lớn còn vấn đề là do ý ký chủ quan hay là do năng lực thì cái này tôi không không không dám đánh giá nhưng mà cá nhân tôi đánh giá là sẽ phải thay đổi chúng ta sẽ có hai cái chúng ta phải thay đổi thứ nhất là cái cung tiền M2 trên tăng trưởng GDP danh nghĩa chúng ta cũng phải thay đổi lại tốt nhất là chúng ta trở lại đến cái, những cái giai đoạn nó giống như năm 2017 đến 2019 này cung tiền M2 và GDP danh nghĩa nó khá là gần nhau cái khoảng cách độ vênh của nó chỉ từ 2 đến 4% thôi nó là phù hợp còn nếu mà để được là nó sát nhau thì tôi nghĩ là Việt Nam chưa chưa chưa chưa đủ tiến bộ để có thể đạt đạt được điều đó. đó. Và đặc biệt là cái vòng quay tiền. Tức là chúng ta phải nắn dòng tiền vào sản xuất, phải nắn dòng tiền vào các địa chỉ. Không thể nào bây giờ chúng ta chỉ nuôi đội ngũ đa cấp sổ đỏ đến gần một triệu nhân viên sale chỉ đi để hò reo làm đa cấp được. Cái này nó không có lợi cho nền kinh tế cực kỳ không có lợi tiền thì vẫn phải ăn nhưng mà tiền ném vào đất xong nằm chết tất cả các dự án thì dở dang nhà xây xong thì không có người ở đúng không người có nhu cầu ở thì không có tiền mua còn người mua xong thì không ở mà mua lấy đâu ra tiền cũng không phải họ có tiền đâu vác hết tiền tín dụng ra như vậy chúng ta cả xã hội làm được bao nhiêu tiền đưa hết cho mấy ông buôn đất sau ném vào mấy căn nhà hoang rất là vô lý bóc lột rất là khủng khiếp các bạn đừng nghĩ điều đó không liên quan gì đến chúng ta liên quan rất lớn đấy liên quan đến con cháu chúng ta đấy nay mai con cháu chúng ta muốn mua một ngôi nhà thay vì con cháu các bạn phải trả 2 tỷ cho một căn hộ chung cư thì phải trả 4 tỷ như vậy là con cháu bạn đang bị bóc lột mất 2 tỷ đáng nhẽ 2 tỷ đó đủ mua cho vợ với chồng mỗi người một cái ô tô đi thì bây giờ con cháu các bạn vẫn phải cọc cạch đi cái xe hai bánh đúng ạ Thậm chí nếu con cháu bạn mà có 2 tỷ, đáng nhẽ đủ tiền mua rồi, được dính ra ở căn hộ thì giờ phải gánh nợ 2 tỷ nữa. Cày lưng ra trả nợ, làm trâu ấy. Không, không, không sung sướng gì đâu. Cái này chúng ta, cái chính sách của chúng ta đang bị một bộ phận, nhóm nhỏ, lợi ích nhóm, trục lợi cực kỳ lớn mà sẽ đổ rước họa cho cả xã hội. Tất nhiên là cùng quá thì tất sẽ biến. Nếu mà chính phủ chúng ta không điều tiết trở lại nền kinh tế, không nắn vốn trở lại điều sản xuất đến một lúc nào đó đúng không bị ức hiếp nhiều quá thì toàn dân mà đứng lên khởi nghĩa thì không biết chuyện gì xảy ra đâu vì bây giờ thực ra là về tài sản đất đai nó là nguồn lực chung của xã hội mà lại đang được bị một nhóm người nhỏ lợi dụng và chiếm đoạt hết cái này thì nó khác gì địa chủ ngày xưa đúng không nếu mà dân nổi can qua thì cũng không biết chuyện gì xảy ra tất nhiên là chúng ta không bao giờ mong muốn điều đó xảy ra và chúng ta hy vọng Ờ, chính phủ đó, những nhà lãnh đạo của chúng ta sẽ có tầm nhìn và có tâm một chút thì lúc đó sẽ nhận ra cái việc chúng ta bắt buộc phải thay đổi thay đổi từ cơ cấu kinh tế thay đổi từ điều hành thay đổi từ chính sách để chúng ta có một nền kinh tế phát triển bền vững thịnh vượng và làm sao để cái thành quả phát triển nền kinh tế của chúng ta chúng ta hướng được đến cái việc thịnh vượng chung giống như cái khẩu hiệu của tập cận bình đó. Đó. Ừ, bên Trung Quốc đã triệt hạ các đại gia bất động sản thì bên chúng ta cũng sẽ thế thôi. Trung Quốc hướng đến hạ giá bất động sản thì chúng ta cũng sẽ phải hướng đến. Vấn đề là làm thế nào để nó không gây ra sự đổ vỡ của toàn nền kinh tế. Thì cá nhân tôi cũng đánh giá là rồi chúng ta sẽ bắt buộc phải làm. Nên trong thời gian tới nếu bạn nào còn nuôi mộng về bất động sản thì tôi nghĩ các bạn quên đi. Ít nhất là phải 5 năm tới quên đi. Không có cửa đâu tất nhiên đây là quan điểm cá nhân nhé quan điểm cá nhân tôi nhé còn các bạn có ý chí của các bạn các bạn có niềm tin của bạn có thể tôi không sai chứ không hẳn nhưng mà tôi nghĩ là nó ít đấy bởi vì tôi đứng ra phân tích là dựa trên góc nhìn của một chuyên gia góc nhìn khách quan tôi không có đưa tình cảm của mình vào đấy làm gì cả và dựa trên những cái dẫn chứng khoa học còn tất nhiên nếu mà ý chí của giới lãnh đạo chúng ta vẫn tiếp tục muốn thổi phồng bong bóng thì cái đấy tôi chịu rồi muốn ờ, thổi đến mức bao giờ nó tê liệt rồi đến lúc mà dân nổi can quài cái này tôi cũng không biết được cái này thì nhưng mà tôi nghĩ là khó chắc là nó sẽ không đi theo hướng đấy do vậy ở đây chúng ta có hai điểm then chốt để chúng ta phải chú ý thứ nhất là cung tín dụng của chúng ta bắt buộc sẽ phải điều chỉnh lại điều tiết lại nền kinh tế đấy nên chúng ta nghĩ là cái cung tiền này của chúng ta chắc chắn sẽ phải tăng lên sau khi mà Fed dừng tăng lãi suất rồi, chúng ta khống chế được tỷ giá rồi thì bắt buộc chúng ta sẽ phải mở van tiền. Còn một van tiền nữa của chúng ta là cái đầu tư công của chúng ta. Đầu tư công của chúng ta đến tháng 10 chúng ta mới giải ngân được ở 46%. Đây là một mức rất là thấp. Chúng ta năm nay dự kiến giải ngân đầu tư công là 641.000 tỷ Hiện nay em được 46% thì đâu đó nó mới rơi vào khoảng 250.000 tỷ. Nó rất là thấp. Nếu đà này thì khả năng cuối năm nay của chúng ta sẽ giải ngân đầu tư công được tầm 60%. À, như vậy chúng ta chỉ giải ngân được 360.000 tỷ và chúng ta sẽ phải dồn tầm gần 300.000 tỷ sang năm sau. Kết hợp với năm sau, dự kiến đầu tư công của chúng ta sẽ tăng lên so với năm nay. Tức là đâu đó tầm 700.000 tỷ. Như vậy trong năm sau chúng ta sẽ cung ra qua kênh đầu tư công khoảng 1 triệu tỷ. Mà chúng ta biết là tổng năm nay chỉ cung có 350.000 tỷ. Như vậy cái van đầu tư công trong năm sau sẽ cung gấp 3 lần năm nay. Một con số khủng khiếp các bạn nhá. Đấy, nên đây cũng sẽ là một cái gợi mở. Tất nhiên là với điều kiện giải ngân hết. Đấy, tôi đang giả định với điều kiện là năm sau chúng ta sẽ thúc đẩy đầu tư công mạnh mẽ hơn. Giải ngân hết và không hết thì chúng ta cũng giải ngân được trung bình bằng các năm trước đó. Đâu đó rơi vào khoảng 90%. Đấy, thì nó phải rơi vào khoảng 900.000 tỷ. Chứ còn nếu mà lại rơi như năm nay thì tôi chịu. Nếu mà tiếp tục năm sau giải ngân như năm nay thì cái này thì bó tay. Và còn một cái nữa là còn một van nữa. Năm nay chúng ta cung tiền thấp. Không phải là do cung tín dụng chúng ta thấp. Mà do cái phát hành trái phiếu chính phủ thì phát hành rất là nhiều thu tiền về nhưng mà không giải ngân. Và một van nữa là năm nay ngân hàng nhà nước chúng ta mua và bán ra ngoại tệ rất là lớn thu tiền về đấy chúng ta biết đến à, tháng 7 thì chúng ta bán xuống còn 92 tỷ đô sau đó đến tháng 9 tháng 10 chúng ta bán xuống chúng ta chỉ còn có 87 tỷ đô thôi à, hơn 80 tỷ đô thì chúng ta biết là chúng ta hụt rất là lớn chúng ta hụt từ lúc đỉnh cao chúng ta 110.000 tỷ mà chúng ta xuống 87.000 tỷ chúng ta bán ra mất khoảng đâu đó tầm 25 26 tỷ đô tức là thu dòng về là hơn 600.000 tỷ. Thì cái van này khi mà đô la index của chúng ta được ổn định ở tầm 24 ờ, 25 thì tôi nghĩ ngân hàng nhà nước sẽ lại mua đô về và cung Việt Nam đồng ra. Như vậy năm sau chúng ta sẽ được cung double. Do vậy tôi nhìn thấy viễn cảnh rất là tươi sáng với thị trường chứng khoán Việt Nam. Ừ, về dài hạn ít nhất là trong năm sau. Còn ờ, thậm chí thị trường thì chúng ta biết thường đi trước vĩ mô Đấy, chúng ta thị trường thường chạy trước tin. Như vậy nếu ai cũng biết là trong năm sau đó, ờ, giải ngân đầu tư công sẽ phải mạnh mẽ, cung tiền tín dụng thì vẫn tăng trưởng khoảng 13 14%, đâu đó rơi khoảng 1,5 đến 1,6 triệu tỷ. Ngân hàng nhà nước sẽ mua đô vào, tôi thì dự kiến sẽ mạnh dạn dự kiến ngân hàng nhà nước sẽ mua vào 10 15 tỷ đô, đưa dự trữ tín dụng của chúng ta đưa dự trữ đô la của chúng ta lên trên 100 tỷ đô la. Đấy, thì hoàn toàn điều này hoàn toàn có thể thì ngân hàng nhà nước có thể cung ra khoảng 300 đến 400 nghìn nữa kết hợp với 1 triệu tỷ của đầu tư công cộng với 1,5 triệu tỷ như vậy năm sau chúng ta hoàn toàn có thể có tối đa có thể có 3 triệu tỷ cung của nền kinh tế khủng khiếp chứ không phải ít đâu các bạn do vậy thì đương nhiên rồi tiền thì nó chạy đâu chạy đi đâu chạy nhưng kênh chứng khoán sẽ là một trong những kênh rất là nóng mà tiền hoàn toàn có thể đổ bộ ngắn hạn chưa kể tiền vốn ngoại chúng ta biết đấy từ đầu tháng 11 giờ vốn ngoại đổ bộ vào chúng ta gần 10.000 tỷ rồi rất là mạnh mẽ đúng không nếu mà với cứ đà này năm sau vốn ngoại hoàn toàn cứ mỗi tháng mà đổ bộ 10.000 tỷ thì một năm trăm ngàn tỷ là bình thường nó cũng là một động lực rất là lớn bổ sung cho thị trường mà một điều nữa nó rất là then chốt nhá các bạn phải lưu ý này khi giá cổ phiếu tăng ạ thì các tài khoản sẽ lại nở sức mua ra lại có thêm sức mua đấy chúng ta phải hiểu lại càng bổ sung nguồn tiền cho thị trường khi giá cổ phiếu giảm thì các tài khoản bị cắt sức mua các công ty chứng khoán co lại thu margin về thì cái sức mua nó càng teo top đi nhưng mà khi giá cổ phiếu tăng lên nhá thì các bạn đầu tư các bạn biết rồi luôn NAV các bạn tăng lên cái sức mua tài khoản các bạn cũng tăng lên còn đương nhiên là có sức mua không có nghĩa là các bạn mua nhưng các bạn phải hiểu là cứ có sức mua nó sẽ gia tăng cái nguồn cầu cho thị trường mà lúc đó các bạn lại không có nhu cầu phải bán bớt hàng để giải chấp mơ gì nữa đấy các bạn nên nhớ lúc đấy là hiệu ứng đắc bồ luôn nên các bạn mà cứ chờ chờ nó rõ cái gì mà rõ hẳn nó lên đỉnh các bạn như biết đấy năm 2020 này lúc viên đấy của chúng ta sáu bảy trăm này ngân hàng nhà nước nuôi cung tiền có ai nói gì đâu không ai nói gì cung tiền như đây năm 2021 này chúng ta ồ ạt PR chứng khoán tốt nọ kia thì lúc đó index nghìn ba nghìn tư rồi đã tăng được 80% rồi bây giờ các bạn chờ mọi động thái nó rõ lúc các bạn rõ khi index vượt đỉnh nghìn rưỡi các bạn mới thấy rõ thì lúc đó các bạn lại chuẩn bị đu đỉnh thôi do vậy quan điểm cá nhân tôi viên index của chúng ta hiện nay vẫn đang ở chân sóng thôi Nhìn về dài hạn thì chúng ta hãy nhìn về tương lai dài đi. Ngắn hạn tuần sau có thể viên index tiếp tục tăng cũng có thể điều chỉnh không ai biết được. Đó. Cái cá nhân tôi thì mạnh dạn dự đoán viên index sẽ tiếp tục tăng thôi. Vì chúng ta nhìn các chỉ báo ngắn hạn. Thì ờ, trên chart tuần này, trên chart ngày này thì các chỉ báo kỹ thuật đã cho tín hiệu mua vào hết rồi. đó Từ chỉ báo nhanh đến chỉ báo chậm. Đó. Việc viên index đóng cửa tuần qua 971 thì nó hướng đến viên tuần tới sẽ chinh phục ngưỡng 1000 hướng đến khu vực là 1040 cộng trừ 10 giá. Theo tôi, đây là đích đến trong 1 2 tuần tới. Và nếu có xảy ra điều chỉnh mạnh hơn thì khả năng phải tiến đến khu vực 1040 cộng trừ 10 giá này mới có thể xảy ra điều chỉnh mạnh hơn. Còn không thì viên index sẽ tiếp tục tiến thôi. Còn trước đó quý vị biết rồi, lúc nào khi khuyến nghị, ví dụ như nhóm ngân hàng tôi luôn khuyến nghị quý vị là các ngân hàng nhà nước hàng đầu. Đây, BIDV đây một trong những ngân hàng tăng rất mạnh mẽ đây quý vị biết đấy khi nó 2930 tôi nguyên khuyến nghị mua do 40 rồi à, BIDV tăng lại đỉnh gần lại đỉnh uh, sóng hồi ứng với ngày, ngày tháng 8 mà VNDAX lên lại 1290 rồi đợt đấy 41 giờ 40 rồi BIDV cách đỉnh không xa đây đỉnh cao nhất BIDV có 50 này nhằng một phát là từ 29 lên 40 rồi chúng ta biết là những ngân hàng cái thương mại cổ phần nhà nước nó có cái sức mạnh nó rất là lớn luôn đạt được độ ổn định rất là cao Đấy, Vietcombank tôi không bao giờ khuyến nghị mua trong nhóm ngân hàng nhà nước tôi luôn khuyến nghị quý vị là BIDV CTG CTG phù hồi rất mạnh vậy nhìn từ 19 năm cũng lên 26 rồi không hề ít đâu ngày nó dưới 20 tôi khuyến nghị mua này giờ 26 30 phần trăm nữa không hề ít nhá mà nó rất là ổn định những ngân hàng này có đạt độ ổn định nhất đấy bây giờ chúng ta thay vì nhìn xuống chúng ta hãy nhìn lên đi nhá giống như cổ phiếu SI chẳng hạn này khi mà thị trường ổn định phát triển trở lại những công ty chứng khoán hàng đầu sẽ được lợi bây giờ thay vì chúng ta nhìn xuống cái đáy dưới 14 của nó sao chúng ta không nhìn đến cái đỉnh 50 của nó đi trên 50 đi đúng không thay vì chúng ta nhìn thấy cái đáy sâu nhất của nó 13 3 sao chúng ta không nhìn đến cái đỉnh 52 của nó đi kiểu như vậy 14 lên 17 ba giá đúng không ba giá bây giờ thì nếu mà so với cái lúc nó 50 thì sao chưa bằng một phiên trần đúng không 50 lúc ấy 7 năm 35 cơ mà giờ mới ba giá ăn thua gì các bạn nhìn các bạn phải có một cái nhìn tư duy nó dài ra khi cổ phiếu đã tăng rồi các bạn đừng nhìn đấy giống như đây này đợt covid này rất nhiều ờ, bạn này tiếc nuối cái đáy 6 của nó sau chia hoặc là nhiều bạn mua được 6 thì lên 7 8 bán mất rồi thì đến lúc còn lên 50 bạn đâu còn cái gì nữa thay vì các bạn nhìn từ 8 xuống 6 thì các bạn hãy hướng đến là nay mai có thể tăng lên đến đâu đi mà chúng ta biết là bản thân các công ty hàng đầu thì luôn có lợi nhuận và lợi nhuận luôn tích lũy lại thì tức là công ty luôn phát triển luôn phát triển thì giá luôn tăng về dài hạn giá luôn tăng có gì đâu những người số 1 rồi thì họ luôn phát triển có gì không những công ty bé bị cạnh tranh bị tiêu diệt còn những số 1 thì càng ngày càng khỏe có gì đâu hoặc là như hòa phát ấy đấy chúng ta nhìn này bây giờ chúng ta nhìn xuống cái đáy 12 chúng ta kêu là 15 cao nếu như các bạn nhìn lên lúc đứng ở đỉnh 44 đi thì 15 lại quá rẻ nhìn thấy nó rất là vô cực đúng không các bạn bảo nó tăng lên ờ, bao giờ lên 44 cái này làm sao tôi biết được Tôi chỉ biết rồi nó sẽ lên 44, nó sẽ vượt 44. Bởi vì từ xưa nay là Hòa Phát luôn có xu hướng là tiếp tục lập đỉnh mới, lập đỉnh mới mãi mãi mà. Bởi vì sao? Đây là những công ty hàng đầu. Những công ty hàng đầu thì có những cái lợi thế cạnh tranh nhất định. Luôn có những giai đoạn công ty khó khăn, có những giai đoạn cổ phiếu giảm giá. Nhưng sau mỗi đợt đó nó thì luôn trở lại mạnh mẽ hơn, lập những đỉnh cao mới. Đấy là bình thường. Các bạn đầu tư các bạn khôn nó cũng có chừng mực thôi. Vì những người khôn quá trên thị trường đầu tư toàn là người thua rồi. Những người khôn vừa biết đủ thì là đủ thì là những người chiến thắng. Còn những người khôn quá, khôn đến mức muốn thắng từ cái T cộng cơ, muốn mình lướt sóng đúng mọi cái sóng lên xuống của thị trường cơ, không có đâu. Cái đó là con đường nhanh nhất đưa bạn rời bỏ thị trường, đưa bạn trắng chú túi thôi. Đến thời điểm hiện tại, theo cá nhân tôi đánh giá, thị trường sẽ tiếp tục tăng, tiếp tục phục hồi. Thay vì các bạn cứ nhìn xuống cái đáy và tiếp, thì bây giờ các bạn hãy định vị lại thị trường đi. Tự tin trở lại đi. Tương lai của chúng ta, thị trường của chúng ta có rất nhiều cái điều sáng sủa phía trước. Tiền của chúng ta bây giờ đang cung ngắn hạn, đang gặp khó khăn về dòng tiền. Tuy nhiên, sau cơn mưa thì trời lại sáng thôi. Cái sóng giảm tháng 5 của chúng ta thì đây là sóng giảm điều chỉnh côn margin của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Viên đây này. Đó. Cái sóng mà từ 1.500 về 1.100, 1.150. Nhưng cái sóng giảm từ 1.290 này xuống đến 870 này. Sóng này là côn margin của ông chủ. Sóng này là cá mập thôn tính nhau rồi. Chúng ta không tránh được. Và chúng ta nên nhớ cái sóng này là mấy chục năm ngắn nhất thì cũng là 208 xảy ra thôi. Đến bây giờ 15 năm mới có một lần nên sau đợt côn này sẽ không có đợt côn thứ hai đâu nên các bạn lại đừng chờ đừng đứng ngoài để chờ một lần nữa để vào không có đâu nha các bạn hãy định vị lại đi theo tôi bây giờ các bạn đây vẫn là thời điểm lý tưởng vẫn là thời điểm tốt để các bạn mua vấn đề là mua cổ phiếu nào và canh mua thì các bạn phải tự đưa ra sự lựa chọn bây giờ tôi không phân tích quá nhiều về ngành nghề theo tôi các bạn biết là khi thị trường chứng khoán phục hồi thì ngành nào sẽ được lợi các bạn cũng biết rồi tự biết thôi còn như thị trường thép chẳng hạn, khi nó xuống quá, nó định giá thấp thì các tổ chức lớn vào mua nó sẽ phục hồi. Đấy là những ngành hàng tiêu dùng mà các bạn không thay thế được. Các không bạn không thể xây nhà mà không có cốt thép được. Cũng như những công ty vật liệu xây dựng, những công ty nào tốt được định giá thấp, các bạn phải tìm hiểu rất là kỹ. Trong đầu tư các bạn phải học, học, học phân tích cơ bản, học phân tích kỹ thuật, học đọc báo cáo tài chính, có rất nhiều cái để cần học. Các bạn hãy đầu tư trí tuệ hãy đầu tư cho kiến thức đi đừng đầu tư chuyên môn đừng có đầu tư xanh đỏ các bạn bỏ rất nhiều thời gian xanh đỏ xem xanh đỏ làm cái gì lên các zoom các diễn đàn chờ khuyến nghị cái nọ khuyến nghị kia không dễ đâu các bạn nghe phải nghe bằng tai nhưng mà phải dùng đầu óc để suy nghĩ Ok, à, nhận định thì cá nhân tôi đưa ra là thị trường sẽ tiếp tục tăng nhé. Và cách đi lên thì nó sẽ rích rác rích rác thôi. Chứ nó cũng sẽ không lên một mạch đâu. Cá nhân tôi thì có những cái nhận định riêng. Cũng như nếu mà tầm nhìn từ giờ tháng 3 thì tôi cũng dự kiến là viên đất của chúng ta sẽ đâu đó rơi vào tầm trên dưới nghìn ba cơ. Đấy là cái quá trình tăng. Tôi dự kiến của thị trường nó sẽ chạy rất là rích rác. Đấy nhưng mà tất nhiên đây là phân tích của tôi phân tích kỹ thuật dựa vào những cái công cụ riêng để tôi tính toán ra chứ nó chưa chưa đến lúc là nó nhiều khả năng chúng ta sẽ tầm nửa cuối tháng 3 đó đâu đó tầm 15 đến 30 ờ, tháng 3 viên đất của chúng ta sẽ đạt đỉnh ở tầm đó tất nhiên là đỉnh của sóng này sau đó tính tiếp quan điểm cá nhân tôi là như vậy tôi thì ít khi thay đổi cái nhận định lắm nó chỉ là bổ sung củng cố cái xu hướng thôi còn cổ phiếu cũng thế thôi quan điểm tôi thì các bạn cứ những cổ phiếu số 1 số 2 số 3 ngoài số 3 không chơi nữa đó ngành gì cũng được nhưng mà cứ phải kiếm số 1 số 2 số 3 tôi năm sau thì đầu tư công mạnh như vậy những doanh nghiệp đầu tư công cũng sẽ trở lại sóng đây là bình thường đó. thị trường chứng khoán phục hồi thì những công ty chứng khoán giá cũng sẽ phục hồi trở lại đó. bất động sản thì những công ty bất động sản tốt được định giá thấp cũng sẽ phục hồi thôi chúng ta phải hiểu cổ phiếu nhé tốt là tốt ở giá nào nhé các bạn phải phân tích rất kỹ báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải phân tích rất kỹ tài sản đúng không ạ đơn giản như những cổ phiếu như ví dụ như Digger này chẳng hạn ấy. khi mà các bạn lao vào mua nó ở giá 100 thì đúng nó là rất xấu đúng không nhưng thực ra nếu các bạn mua nó ở 10 thì đây là món quà thượng đế tặng thôi rất tốt đúng không ạ các bạn phải hiểu là nó sở hữu cái 300 ha à, ở Long Tân đấy Đồng Nai chỉ đối diện cái sông Sài Gòn cái là sang đến ờ, thành phố Hồ Chí Minh quận 2 quận 7 rất là đẹp nếu các bạn đọc ký báo cáo tài chính của nó các bạn biết đấy, nó có đến 120 ha à, nó đã đền bù cho dân thành đất sạch rồi chỉ cần 120 ha à, đấy các bạn tính theo giá thị trường bây giờ thì nó đã đủ cho giá cổ phiếu nó giá mấy chục nghìn rồi. Đấy. tất nhiên là phải khai thác xong chúng ta phải hiểu là như thế không thể ngồi đếm cua trong lỗ được nhưng mà thực ra thì giá của nó cá nhân tôi cũng định giá cũng thế thôi giá của nó trên, trên dưới 30 là giá phù hợp giá mười mấy vẫn là giá thấp nếu đúng giá trị công ty nhưng hoàn toàn có những lúc nó đã được định giá quá cao ở 100 thì hoàn toàn có lúc nó định giá quá thấp ở giá 10 là bình thường cái này là bình thường nó gặp khó khăn công ty gặp khó khăn thì nó mới tạo ra cơ hội thế thôi trở lại những cổ phiếu trước kia cũng thế thôi chúng ta có thể nhìn ví dụ như cổ phiếu Hà Đô này chẳng hạn này các bạn biết là trong một chu kỳ từ năm 2008 cổ phiếu Hà Đô các bạn biết tăng bao nhiêu lần không bốn năm lần từ 23 đấy các bạn biết khi công ty gặp khó khăn hoặc là khi thị trường định giá thấp thì sau đó nó sẽ tăng rất là vũ báo nó tăng một chiều này các bạn nhìn này tất nhiên là trong quá trình tăng nó luôn có những đợt điều chỉnh nhưng mà điều chỉnh xong lại luôn tăng lên cao hơn đấy các bạn nhìn này gần như đi một chiều ấy hoặc là những công ty khác thế thôi công ty phát triển nhà HDC này đấy chúng ta nhìn này cũng tăng như vậy tương tự như vậy tăng một mức rất là khủng khiếp đấy nếu mà sau đó tăng từ 214 này chúng ta nhìn này nó đè 214 này tăng lên đến 38 lần rất là khủng khiếp một khi nó định giá rẻ thì sau đó nó bật có sức bật mạnh lắm các bạn càng cầm lâu càng lái mạnh đó tất nhiên là tốt hay xấu nó phụ thuộc vào công ty đây tôi chỉ ví dụ thôi tôi không có khuyến nghị quý vị mua hay bán hay là như thế nào cả quan điểm của tôi thì mỗi người phải tự đưa ra quyết định của mình đó các bạn phải tự đưa ra cái lựa chọn đầu tư thế nào cho nó phù hợp tôi thì tôi không ưa gì ngành bất động sản cả thực ra tôi rất ghét bất động sản luôn bởi vì nó đang tạo ra sự bất công khá là lớn nói thật là như vậy ngay cả công ty bất động sản thôi thôi nó tăng rất là tốt nhưng tôi cũng không ưa thích bởi vì là nó hoàn toàn không dựa trên cái làm ăn nói chung là nó không phe các ông chủ doanh nghiệp lợi dụng cơ chế sau đó đẩy giá rất là cao gọi là trục lợi như thu chênh lệch ờ, địa tô như kiểu địa chủ ngày xưa thôi tôi thích những công ty sản xuất không những công ty bền vững một chút ví dụ như kiểu như Vinamilk, Hòa Phát chẳng hạn hoặc là những công ty chứng khoán đầu ngành như kiểu SI chẳng hạn tôi rất thích những công ty đầu ngành như thế nó, nó làm dịch vụ thôi hoặc ngân hàng thì tôi luôn bồ kết những ngân hàng thương mại của phần nhà nước đó Vietcombank, BIDV, CTG tùy từng thời điểm công ty nào định giá thấp hợp lý thấp thì cũng chả biết thế nào thấp mình thấy là hợp lý mức chiết khấu tốt thì mình đầu tư thôi kiểu như vậy ok à, cái buổi nhận định của thị trường thì tôi xin dừng ở đây cá nhân tôi đánh giá thị trường sẽ tiếp tục tốt nhé còn quý vị nên ờ, đưa ra những cái lựa chọn cân nhắc nó phù hợp Đó. quyết định túi tiền của mình nếu quý vị mà không chịu được khi cổ phiếu lỗ 10 15% thì quý vị cũng đừng mơ ước mình có thể lãi được 50 100% thậm chí 200% không có cửa đâu nhé trong đầu tư cái gì nó cũng có giá của nó quý vị mà đầu tư vì cái gì quý vị mua vì nó rẻ thì phải bán khi nào nó đắt mua vì nó rẻ thấy nó rẻ hơn lại đi bán thật ra là ngớ ngẩn đúng không mua cổ phiếu 15 thấy nó rẻ lắm rồi nhưng nó xuống 13 lại ra bán thì các bạn mua rẻ các bạn đi bán rẻ hơn à các bạn nó buồn cười không? các bạn thấy một cái ô tô định giá 500 triệu các bạn mua 300 thế các bạn thấy xuống 200 các bạn ra bán à đánh nhau đó các bạn phải mua thêm chứ các bạn mua vì cái gì bán vì cái đó nhé các bạn mua vì lướt sóng t cộng thì cứ đi cộng các bạn bán đi lỗi lãi kệ lỗ lãi đều phải bán mua vì lý do gì muốn mua T3 thì bán T3 mua xác định T3 về lãi T3 về lỗ các bạn bán đi mà T3 lãi các bạn vẫn bán tức các bạn mua vì lý do gì thì bán vì lý do mua vì rẻ thì phải bán khi nào định giá đắt mua vì công ty đang tăng trưởng thì sẽ bán khi nào công ty hết tăng trưởng đó các bạn phải tìm đúng cái lý do thì các bạn sẽ không thua các bạn mua vì định giá nhưng các bạn lại nhìn tăng trưởng xin lỗi các bạn làm gì có công ty nào giảm sáu 6 70% mà đòi thì đang tăng trưởng làm gì có công ty nào tăng trưởng làm gì bới đâu ra tin tốt khi giá nó đã chiết khấu bảy 7 80% nếu nó tốt thì nó đã không chiết khấu như vậy những lúc nó giảm 7-8% tức là nó phải cực xấu xấu đến mức gần phá sản rồi nó mới giảm như vậy cũng như các bạn mua sau khi tăng giá 5 lần 10 lần các bạn cắm đầu mua xin lỗi các bạn luôn các bạn toàn thấy tin tốt các bạn khen nó rẻ thế các bạn đang định giá nó phát triển mãi mãi ở mức năm nào nó tăng trưởng được như thế à làm gì có tăng 5 lần 10 lần là nó đang tư, trước tương lai 5 7 năm rồi các bạn mua các bạn lỗ 100% chứ gì nữa không lỗ mẻ lạ các bạn còn lãi thì tôi cũng phục chứ còn lúc nó đã tăng 5 lần 10 lần thì các bạn bới đâu ra tin xấu xấu thì nó đã không tăng được 5 10 lần các bạn phải định giá rất rõ là như vậy nhá giống như lúc cổ phiếu bất động sản trên đỉnh ấy các bạn tìm đâu thì tin tốt đương nhiên rồi tốt thì nó mới tăng giá được 10 lần chứ Đó. đây này ví dụ như DG chẳng hạn này đấy thì lúc này lúc nó 78 các bạn trả mua nó tăng lên 90 100 các bạn cắm đầu mua luôn các bạn kêu nó nhiều quý đất này bất động sản đang sốt nó được lợi nọ lợi kia đúng bất động sản sốt sốt thật nó nhiều quý đất đúng đất thật nhưng đã đưa vào triển khai khai thác được đâu thì các bạn mua trước tương lai năm bảy năm rồi thì thì làm sao mà không lỗ được còn bây giờ thì các bạn phải thử đặt tên cho các bạn nghĩ lại xem liệu giá đất có quay trở lại cái năm à, nền giá của những năm trước không đất không quay trở lại thì làm sao giá nó quay trở lại được còn nếu nó quay trở lại như nó đang định giá thấp thôi có gì đâu liệu bây giờ các bạn có mua được đất mấy trăm nghìn nữa không liệu các bạn có, có mua được chung cư 10 triệu nữa không không có đúng không cái gì nó cũng có giá của nó chúng ta đầu tư chúng ta phải phân tích một cách nó khoa học một chút phải phân tích một cách nó lý trí một chút đơn thuần dựa vào những con số thôi không có đưa tình cảm yêu ghét gì hết trong đầu tư không yêu không ghét gì hết cái gì tiềm năng sinh ra tiền tương lai là cái đó là cái mình nên đầu tư cái gì tiềm năng mất tiền thì không nên đầu tư thế thôi còn không có yêu yêu ghét ghét gì hết không yêu ai không ghét cổ phiếu nào không ghét công ty nào hết ở ờ, giá này thì nó là rất xấu sang giá khác nó là rất tốt Đó, kiểu như vậy hoặc là như hòa phát này lúc nó ra 450 các bạn tranh nhau mua lúc đấy các bạn kêu là lãi kỷ đúng nó lãi thật Đó. nhưng mà sao so với covid đáy sau chia của nó giá 7 này 7 lên 44 tăng bao nhiêu lần rồi 7642 hơn 6 lần rồi các bạn kỳ vọng gì nữa các bạn nghĩ nó tăng trưởng mãi mãi ở cái mức thế à mà các bạn định giá nó rẻ không cũng như bây giờ thế nó vừa lỗ một quý cả năm vẫn lãi hơn 10.000 tỷ các bạn lại bán như là kiểu công ty sắp phá sản đó. các bạn phải nên nhớ thời điểm này nó khác hoàn toàn với thời điểm 10 năm trước khi Hòa Phát mới lên sàn vốn chủ sở hữu có 3.000 tỷ thôi bây giờ nó cầm trong tay 98.000 tỷ nó khác hoàn toàn khi bạn có 1 tỷ với 100 tỷ nó khác nhau hoàn toàn không thể so sánh thế được nói chung là các bạn nên dùng lý trí một chút trong đầu tư mình nên nó khách quan một chút thì các bạn sẽ thành công thôi đó là những cái chia sẻ cá nhân của tôi về cái thị trường về phân tích thị trường cũng như về cái hướng suy nghĩ hướng đầu tư còn tất nhiên là có thể các bạn sẽ có những cái suy nghĩ khác còn bạn nào thấy tốt thì các bạn nghe còn bạn nào không tốt thì tốt nhất là các bạn đừng vào kênh của tôi đừng xem nữa chúc quý đầu tư ờ, có một tuần giao dịch thành công và đưa ra những lựa chọn đầu tư sản xuất